SD thì chỉ mất khoảng 1-2 ờ, phút thôi sau khi ờ, cài đặt xong thì chúng ta sẽ có một ờ, symbol welcome application Angola. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học Angular trên trang chủ cùng với Angular quá nhanh. Các bạn uh, nếu ờ, đã biết tiếng Anh rồi thì có thể truy cập vào trang chủ học như tôi hoặc ờ, nếu kém tiếng Anh thì có thể truy cập vào trang ờ, Angular quá nhanh trên YouTube kênh dạy lập trình Angular của tôi để có thể học và các bạn nào mà muốn học trên trang chủ mà chưa dành lắm về tiếng Anh thì có thể cùng tôi học khóa học này chúng ta sẽ cùng nhau học Angular trên trang chủ đầu tiên chúng ta sẽ vào Google và nhập từ khóa Angular Enter trang đầu tiên chính là trang chủ của Angular đây là trang chủ của Angular có rất nhiều uh, tính năng link ở đây chúng ta sẽ truy cập vào doc document trên trang chủ và tiến hành học ở đây cũng có rất nhiều bài học từ ờ, Resting Shutter đến Understanding Angular rồi Developer Guide ở khóa học này thì ờ, chúng ta sẽ đi vào tutorial chúng ờ, tôi sẽ chỉ cho các bạn một cách học Angular nhanh nhất ở trên này chúng ta sẽ nhấn vào tutorial và tutorial tour of hero chúng ta sẽ học ờ, khoa học này sẽ học ờ, nhanh nhất về Angular nắm được những cái chính nhất cơ bản nhất một cách nhanh nhất đầu tiên thì ờ, sẽ là giới thiệu về tutorial này tiếp đến là sau khi chúng ta cốt xong thì sẽ có giao diện như thế nào đây giao diện như thế này trông rất là gọn gàng và đẹp đẽ các bạn yên tâm đi sẽ vô cùng đơn giản thôi chúng ta sẽ cùng nhau học rồi chúng ta sẽ nhấn vào create project chúng ta sẽ phải cài đặt môi trường này tạo workspace sau đó là chạy chương trình lên và đầu tiên thì chúng ta phải cài đặt môi trường các bạn nào mà chưa cài đặt thì có thể xem ờ, video ở tôi để ở phần mô tả để cài đặt vì hiện tại tôi đã cài đặt rồi nên tôi sẽ không trả lại lệnh ờ, cài đặt này nữa các bạn nhớ nhé, trước khi cài đặt Angular CLI thì các bạn cũng phải cài đặt uh, Node.js nữa thì mới cài đặt được uh, Angular CLI các bạn nhớ nhé các bạn nào chưa dành lắm thì có thể xem à, video ừ, cài đặt tôi để dưới phần mô tả đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào một folder chứa project của chúng ta tôi sẽ để vào ổ D và tạo mới một folder mới có tên là project tất cả các project của tôi sẽ nằm trong folder này và tôi sẽ tạo mới một folder là 06 06 các bạn à, thích ờ, đặt tên nào cũng được nhé tôi đang tạo một folder để lưu project thôi chúng ta sẽ mở cửa sổ command line ở đây cmd và enter ở trên ờ, thanh địa chỉ tiếp đến thì chúng ta sẽ copy có lệnh các bạn có thể bôi à, đen NG là tiền tố này new là tạo mới này phần sau nó là tên của project chúng ta sẽ nhấn vào đây để copy hoặc các bạn có thể bôi đen để copy sau đấy các bạn truy cập vào cửa sổ CMD lúc nãy paste câu lệnh vào đây và enter hệ thống sẽ thống sẽ tạo mới ờ, một vô project cho chúng ta chúng ta sẽ cùng chờ đợi ờ, máy hỏi chúng ta là có cài đặt luôn angle routing hay không thì chúng ta sẽ để là no mặc định thôi và khi nào cần thì chúng ta sẽ cài đặt vào sau select tôi sẽ style sheet là select thôi chỗ này cài đặt sẽ khá là mất nhiều thời gian nếu các bạn nào đang dùng ổ ờ, HDD ờ, nữa tôi đang có ổ SSD nên là sẽ nhanh hơn rất nhiều các bạn ờ, học Angular này thì nên cần một ổ cứng SSD nhé ổ cứng HDD nó lấy thư viện Angular này có khi phải mất đến 10-15 phút đấy. SSD thì chỉ mất khoảng 1-2 phút thôi sau khi à, cài đặt xong thì chúng ta sẽ có một à, symbol welcome application tức là có một à, ứng dụng chào mừng đơn giản và có thể chạy được luôn đây chúng ta sẽ thấy câu lệnh cd angular tour opero tức là câu lệnh này sẽ chuyển vào thư mục bên trong của chúng ta và chúng ta sẽ dùng lệnh ng open các lệnh này sẽ build project và mở lên trình duyệt mặc định của chúng ta luôn trừ trừ open tức là mở lên luôn còn sơ thì chỉ là build không thôi ok chúng ta sẽ copy công lệnh và pt lên luôn tôi